Hello, hello, Ngọc Hà xin chào tất cả mọi người Xin chào quý khách hàng xinh đẹp của Ngọc Hà Chúc mọi người có một buổi à, à một ngày mới làm việc thật là tốt nhé các chị yêu à, Ngày hôm nay đến với livestream này thì Ngọc Hà sẽ hướng dẫn à, và giới thiệu cho các chị yêu tới bộ đôi chăm sóc da mỗi ngày Mà nếu như những chị em nào à, muốn da mình không bị lão hóa, da mình luôn đẹp da mình xinh đẹp thì uh, sẽ không nên bỏ qua bổ ba chăm sóc da mỗi ngày này các chị yêu nhá à, vì sao ngọc hà là nói như thế tại vì là sau bao nhiêu uh, khách hàng đã sử dụng sau bao nhiêu trải nghiệm của Ngọc Hà và sau bao nhiêu uh, số feedback của khách hàng thì ngày hôm nay thì Ngọc Hà sẽ hướng dẫn cho các chị yêu rất là nhiều chị yêu đã biết cách chăm sóc da của bộ sạc AZ nhưng mà rất nhiều chị em còn mới mơ màng và không biết cách chăm sóc da như thế nào cho là đúng đúng ạ đấy thì um, bổ ba chăm sóc da mỗi ngày mà nếu như những chị em nào mà yêu thương bản thân mình uh, chăm sóc da mình uh, kỹ càng thì không thể thiếu đó là em tinh chất bơ nữ hoàng dưỡng da em goa angel dưỡng trắng da mặt và em kem chống nắng các chị yêu nhá chống nắng thì ngọc hà không bao giờ thiếu được vì thế nên là nó bóp nó gần hết rồi các chị yêu ạ nên là nó bóp bóp như này ấy tức là uh, thường xuyên một ngày ngọc hà sẽ dùng hai lần tức là sáng và tầm khoảng chiều một hai giờ chiều để làm ấy ngọc hà sẽ xài luôn bên mình các chị yêu nhá Đấy thì Hoa sẽ giới thiệu cho các chị yêu đó là em tinh chất bơ này nếu như mà những chị em nào chưa xài thì thôi còn các chị yêu xài thì rất là tuyệt vời Da sẽ mịn màng căng bóng, xe khít lỗ chân lông, đều màu da Da luôn luôn có cung cấp cho da mình có collagen nó tươi tắn đúng không ạ Collagen tươi tắn, collagen nhiều thì da chúng ta luôn căng đấy đúng không ạ Luôn căng và rất là khỏe đẹp Dù kể cả các chị để mặt mộc cũng không sao, da rất là luôn khỏe đẹp đúng không ạ Đấy, thì em tinh chất bơ này với 99,6% là tinh chất bơ tự nhiên và 0,4% là tinh chất vỏ cam tươi để nó nuôi dưỡng da của chúng ta các chị yêu nhé à, dùng thì cực kỳ đơn giản bơ thì chúng ta có thể xài được cả ngày chị nhé xài cả sáng và tối không nhiều chị em bảo là chị ơi tinh chất bơ chỉ xài buổi tối không thôi à không các chị yêu nhé bơ là lớp đầu tiên các chị make up nó sẽ làm lớp make up các chị yêu rất là sáng rất là mịn rất là căng <clears throat> rồi buổi tối là thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi <clears throat> nghỉ ngơi nhiều nhất thì à, bơ nó sẽ làm phục hồi tái tạo lại collagen cho chúng ta các chị yêu nha đấy chúng ta chỉ cần lấy một hai giọt chúng ta nhỏ nhõ vào đây vào trán vào má vào cằm đấy hoặc là chúng ta thoa vào tay chúng ta áp lên mặt cũng được Đấy, mùa hè thì những chị yêu nào da dầu thì các chị yêu nhõ một lượng vừa phải nhé Không cần nhiều đâu các chị yêu Mỹ phẩm là dưỡng chất nó đi sâu vào trong da Chứ nó không cần không cần quá nhiều Đấy, các chị yêu quá nhiều nó sẽ đổ dầu nó nhá Đấy, các chị yêu thấy chưa? Đã thấy da em nó hồng, nó căng bớt chưa ạ? Đạn nhất là em tinh chất bơ các chị yêu Nữ hoàng dưỡng da rồi tiếp đến chúng ta muốn uh, make up cho nó trắng bật tông một vài tông đúng không ạ thì các chị hãy ring ngay cho em cái em White Angel này về White Angel sẽ giúp cho các chị yêu dưỡng trắng da chuyên sâu các chị yêu nha Và một trăm phần 100% là an toàn cái việc an toàn rất là quan trọng các chị yêu Đấy các chị chỉ lấy một đường vừa xíu như là các chị test lên khuôn mặt của chúng ta là ok rồi Đấy sau đấy các chị sẽ massage cho kem nó thẩm thấu vào da của chúng ta nó sẽ đi nuôi các cái hà bì nó sẽ đi nuôi các cái uh, tế bào da của chúng ta để da của chúng ta lúc nào cũng luôn khỏe và đẹp các chị yêu nhé đó chưa sau khi Ngọc Hà vừa test goi và em ờ, goi Angel và tinh chất bơ các chị yêu da đã bật tông rất là nhiều và không thể thiếu nữa đó là em kem chống nắng nếu như ra đường mà các chị quên em chống nắng thì việc chăm sóc của các chị yêu đã như là bỏ không trôi không bỏ bệ rồi các chị yêu nhé đấy kem chống nắng thì chúng ta sẽ lấy một lượng cũng vừa phải thôi chúng ta sẽ test lên khuôn mặt của mình sau cái lớp qua angel đấy sau này chúng ta sẽ massage nhẹ cho nó thấm và cảm giác cực kỳ rất là mát các chị yêu nhé cảm giác rất là mát và rất là thoải mái cho da của chúng ta không gây xỉn bết da và bảo vệ tối đa cho chúng ta uh, tất cả những cái tác nhân nắng môi trường gây hại nhé